Hello xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk So, huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929. Vâng và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 rồi. Vâng và cả chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích. Đó, hôm nay thì cả chúng em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác tổng cộng gồm có 11 con máy cưa xích các bác nhé. Hàng thương hiệu hàng Nhật bãi đã qua sử dụng rồi ạ. À và nhập trực tiếp từ bên Nhật trở về và máy móc thì cửa hàng chúng em là cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhé đó và hôm nay thì chúng em lên đánh dấu ký tự là lô chữ E này các bác từ E1 E2 E3 cho tới E11 đó các bác nào mà ưng ý con nào trong sản phẩm lô máy ngày hôm nay mà các bác không biết tên nhé không biết tên con máy đấy là con máy gì các bác muốn đặt hàng thì các bác ờ, chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ cho trực tiếp cửa hàng chúng em và các bác báo cho em là anh muốn chốt con E1 chẳng hạn hoặc là con E2 chẳng hạn là cửa hàng chúng em các bác biết ờ, cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn đặt hàng con này và con này là cửa hàng chúng em sẽ gửi hàng đi và đóng hàng gửi đi cho các bác các bác nhé và giá hiện tại là cửa hàng chúng em đã công khai hết trên từng con máy rồi đó và giá này là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện hết rồi các bác nhé bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện hết rồi và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nha không cần cọc trước nên là các bác ờ, xem video cảm thấy ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ vào đặt hàng của cửa hàng chúng em hôm nay là lên là cửa hàng chúng em là vẫn là như mọi khi chia thành hai hàng hàng bên dưới là những phòng dòng máy cưa khai thác tầm trung và những dòng máy cưa uh, sử dụng gia đình chuyên nghiệp máy những hàng chất lượng hàng hàng tuyển chất lượng đấy ạ hàng cao cấp còn hàng bên bên trên này là những phần cưa nhỏ nhẹ để cho các phục vụ sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 20 hoặc là 25 phân đổ lại còn hôm nay thì chúng em lên có hai con máy cưa tay cụt các bác nhá. Đấy. Uhm, các bác nào mà kinh phí thấp mà kinh phí khoảng trên dưới 2 triệu thôi thì các bác ờ, mà máy nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ nhỏ để phục vụ cắt tỉa cành gia đình thôi thì các bác tham khảo cho em lô bên trên này các bác nhá. Còn hàng bên dưới này là phần cao cấp hơn. Các bác nào mà kinh phí mà tầm khoảng 3 ờ, triệu hoặc là trên dưới 3 triệu thì các bác ờ, muốn hàng mà nòng máy lớn lớn một tí xíu thì các bác tham khảo cho em hàng ở bên dưới này các bác nhé Vâng và hôm nay thì chúng em gồm có những sản phẩm sau đây một là con máy cưa Estin 10S020 này máy móc cực kỳ vĩ và xuất sắc luôn các bác nhá E1 giá 3 triệu 550 ngàn dòng thương hiệu của Đức đấy ạ Estin đó Vâng và con thứ hai là một con máy cưa hút mana 141 thương hiệu của Thụy Điển 3 triệu 050 ngàn các bác nhá con này thì công suất của nó là 40cc này các bác 40cc về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ lại là cực kỳ thoải mái luôn Thương hiệu của Thụy Điển cực kỳ chất lượng luôn rồi Vâng và con E3 là một con máy cương Shinaiwa thương hiệu của dòng Nhật Bản e, Nhật Bản Đó con này là 36cc các bác nhá e, Shinaiwa 36cc và con này là theo máy là lam mặt cắt cực kỳ dài luôn Lam mặt cắt là được 40 phân Lam là đầu Latin luôn các bác nhá Đầu Latin luôn đây ạ Đấy 2 triệu 800 ngàn cho con xin đây qua Vâng và tiếp tục một con máy cưa nhỏ nhỏ G3002 Phục vụ cho các về sử dụng gia đình hoặc là cắt tỉa cành, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ e gió tự nhảy Đấy, con này là 2 triệu 400 ngàn Bằng thương hiệu um, Komatsu G3002 đấy là của dòng Nhật nội địa Con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại các bác nhé. Vâng và một con máy cưa Echo Curit 2700 nữa Con này cũng có tích hợp chủ giật trợ lực có núm mương song phụ Con này là hệ đời cao các bác nhá 2 triệu 200 ngàn cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25 phân đổ lại Vâng và đây là những sản phẩm của um, nho nhỏ để cho các bác phục vụ gia đình đây Một con máy cưa Echo Curit Grand Con này là quá là nổi tiếng rồi GC33 con này 33cc các bác nhá Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại các bác nhá 20 phân ạ con này cực kỳ đẹp luôn rồi à. các bạn nhìn hai ốc chân lam này phần mặt tiền của nó quá là vip rồi máy móc sáng canh sà beng một con máy cưa Komatsu G 300 ừ, thương hiệu cũng quá là nổi tiếng thương hiệu Komatsu Genawatt các bạn nhé con này thì 30cc cắt gỗ đường kính có tầm 20 phân đổ lại giá 1 triệu 850 Vâng và có một con máy cưa Hitachi 33cc tiếp 1 triệu 950 ngàn con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại một con máy cưa Echo Kyorit 3004 công suất 34cc phân khúc là 34cc là thuộc cái dạng tốt và phân khúc là những dòng máy cưa mà lớn nhất về hệ sử dụng gia đình luôn rồi 34cc là cực kỳ lớn luôn rồi các bác nhá con này có tích hợp xả áp ở đây cho các bác luôn này xả áp giúp giật giúp giật cây máy cực kỳ nhẹ nhàng giá 2 triệu đồng một con máy cưa uh, Tananka tay cụt Đấy, một con máy cơ Tananka tay cụt 1 triệu 900 ngàn máy móc nguyên zin nguyên bản thương hiệu Tananka 33cc một con tay cụt uh, Tananka tiếp con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhá có tích hợp chủ giật trợ lực 2 triệu 050 ngàn đấy đây là hai con máy cơ Tananka oh và bây giờ thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một và đo đường kính dài độ dài của cây lam và báo giá báo giá này báo thông số kỹ thuật và test nổ để cho các bác trải nghiệm và nghe thử tiếng máy các bác nhé các bác nào mà ưng ý thì hãy nhấc máy lên và đặt hàng của cửa hàng chúng em rồi dạ vâng à, cây máy đầu tiên các bác nhé một con máy cưa E1 Estin MS 020 thương hiệu của dòng bãi Đức các bác nhé con này là <clears throat> nòng của nó là 40 ly công suất của nó là 36 cc các bác nhé chuyên về cho các bác về sử dụng khai thác tập trung hoặc là sử dụng gia đình chuyên nghiệp giá con này là 3 triệu 500 ngàn 5, 3 triệu 550 ngàn các bác nhé Đấy, giá là đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi và tặng kèm cho các bác là một tít mở buji này một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá đấy là bộ ba phụ kiện của nó năm ba triệu 550 ngàn con này thì về cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân thì cực kỳ thoải mái luôn ờ, và, và chúng em xin phép đo cây lam của nó con này mặt cắt lam là được um, dạ 30 30 34 phân 34 phân mặt cắt các bác nhá và con này thì có thắng xích đầy đủ này lam xích con này thì khá là đẹp lam là nguyên zin của nó các bác nhá lam là hệ lam tản nhiệt luôn ạ và xích con này sử dụng nó là sử dụng xích chung 91 xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện các bác nhá và cái xích này là còn nguyên zin của nó luôn đây ạ à. sợi xích thì khá là to bản đây cho các bác nhìn qua sợi xích thì còn khá là đẹp đúng không ạ à? đấy phần bên trên này là để đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá cái này thì các bác có thể sử dụng nhớt thải cũng được hoặc nếu mà các bác không có có điều kiện một tí xíu thì các bác mua nhớt sạch về các bác sử dụng còn nếu mà các bác không có điều kiện thì bác sử dụng nhớt thải cũng được nhưng mà nếu mà các bác sử dụng nhớt thải ấy, thì em khuyên là các bác nên lọc nó qua trước một lần trước khi đổ vào máy để tránh tình trạng lâu về lâu về dài thì nó sẽ bị tắc cái bơm nhớt thì vệ sinh thì rất là cực kỳ khó khăn các bác nhá đấy uh, còn phần bên dưới là là để nhớt để bôi trừ à quên để để xăng pha nhớt xăng pha nhớt thì các bác đổ vào đây Vâng và thương hiệu Humana của dòng Thụy Điển Con này là dòng Thụy Điển sản xuất tại Thụy Điển và tiêu thụ sử dụng tại Nhật các bác nhá Đây là toàn là chữ Nhật của nó thôi Con này thì công suất của nó là 40,2cc Dòng uh, lô máy ngày hôm nay thì con này là thuộc dạng lớn nhất luôn rồi Không có con nào lớn hơn đấy các bác nhá 40,2cc 40cc các bác Hu 141 Con này là 3 triệu 050 ngàn Thương hiệu của Thụy Điển đấy ạ hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhé và con này sử dụng của nó vẫn là sử dụng xích chung 91 xích vẫn là sử dụng xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện làm xích từ nguyên dinh nguyên bản của nó luôn con này mặt cắt phần ờ, cây lam là dài 37 38 phân 37 38 à, phân luôn ạ cực kỳ dài luôn rồi về cho có cắt gỗ đường kính 30 35 phân thì quá là thoải mái thương hiệu Humana thì quá là nổi tiếng rồi các bác ở ngoài Bắc thì có lẽ sử dụng rất là nhiều về thương hiệu này Mm-hmm. thương hiệu của các bác miền Tây sông nước đây. Một con máy cưa Sindaiwa 360. Con này là 36cc các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu cần về mà ở dưới miền Tây thì có lẽ miền Tây sông nước đấy ạ. À. Thì có lẽ là các bác ờ, không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Cực kỳ nổi tiếng rồi đúng không ạ? Con này là vẫn là sản xuất tại Nhật các bác nhá. Hàng chuẩn Nhật nguyên zin nguyên bản. Con này hệ là lốc là lốc nhôm luôn. mặt tiền cực kỳ đẹp luôn các bác nhá tem mát này các bác nhìn qua phần nước sơn của nó thì hầu như chưa bong chóc gì luôn ạ à. thương hiệu Sinai qua con này về cho các bác về cắt uh, cây dừa cây riếc thì cực kỳ thoải mái và hợp lý luôn 36 cc vòng tua con này thì cực kỳ khỏe và chất lượng luôn các bác nhá tí nữa thì cả chúng em sẽ giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy để cho các bác trải nghiệm được cái tiếng nổ của động cơ nó thoáng máy và nó khỏe như thế nào 36cc thôi nhưng mà vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn Lam con này mặt cắt là được um, 40 phân như đầu video cả chúng em đã nói rồi mà con này thì theo máy nó là một cây lam la tinh luôn các bác nhá một cây lam la tinh luôn này cực kỳ chất lượng đúng không ạ thương hiệu Sinagua con này giá của chúng em đang bán với giá là 2 triệu 800 ngàn giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi và phần này là phần để nhớt để bôi trơn làm xích các bác nhá phần bên dưới này là để xăng pha nhớt này và công tác thì ở đây e gió thì ở đây đó

Vâng, còn các bác nào mà nhu cầu về sử dụng gia đình, các tỉa cành hoặc là máy nho nhỏ một tí xíu mà hệ nòng đứng chất lượng thương hiệu Komatsu Zenogat G3002 công suất 32cc các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực, có núm bơm xăng phụ. Đó, e gió là e gió tự nhảy luôn ạ. À. Đây. Bóp vào tự này về. Phần đây của nó đây các bác nhá cái phần này thì nó có bị cháy cháy xem xém một tí xíu nhưng mà không có sử dụng sao cả bảo hành cho các về phần này luôn bô hệ bô giảm thanh luôn các bác nhá và con này sử dụng là la mặt cắt là được uh, con này nói chung là về cho có cắt gỗ đường kính khoảng tầm uh, ờ, 25 phân đủ lại thôi ạ à. 25 phân đủ lại thôi các bác nhá và làm con này mặt cắt của nó là được 30 phân nhỏ nhẹ để cho có về sử dụng gia đình con này thì là cân nặng thì khoảng tầm ờ, cả lam xích và nữa thì tầm khoảng hơn 4 kg một tí xíu thôi cực kỳ nhẹ luôn về các bác um, phụ nữ cũng có thể xài được luôn ạ à. cắt củi cắt kiếc về sử dụng gia đình thì quá là thoải mái luôn rồi con này thì phần uh, này phần nắp trắng trắng này là để đổ nhớt để bôi chân lam xích các bác nhá phần bên trên này là để xăng pha nhớt này 32cc cho một con máy cưa E4 Oh, Dạ vâng, con E5 một con máy cưa Echo Kyrit 2700 hệ đời mới các bác nhá. Có tích hợp chủ giật trợ lực, có núm mâm sang phụ cho các bác. Con này thì cân nặng khoảng tầm uh, 4 kg thôi, 4 kg thôi các bác nhá. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Riêng về phần máy con em nghĩ con này nó về phần máy nó nặng chỉ khoảng tầm 3 kg này. Đây có thông số hết ở đây này các bác nhá. Này không biết các bác nhìn rõ không ạ? 3 kg cho máy đầu không và lam xích vào nữa thì em nghĩ con này chưa tới 4 kg đâu ạ, à. cực kỳ nhẹ luôn, hệ đề mới nó thiết kế cực kỳ nhỏ gọn cho các bác luôn. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đủ lại thì con này là xử xử lý được các bác nhá. Phần này, phần nắp đỏ này là để sang pha nhớt. Phần bên dưới này là để nhớt để bôi trơn lam xích. Lam con này mặt cắt là được um, 30 phân Xích là sử dụng xích mini nhỏ gọn Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi con này thì cả chúng em đã lên cho các bác sử luôn một sự thích mới để về các bác sử dụng các bác nhé Vâng, và hôm nay kiểu chúng em có một con tay dài Kyorit Grand. Con này là 33cc các bác nhá. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Um, lam con này mặt cắt là được 36 phân. 36 phân mặt cắt, xích là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn. E6 giá 2 triệu 050 ngàn. Một con Echo Kyorit màu trắng, mẫu mã cực kỳ đẹp. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác luôn lý và rẻ luôn 1 triệu 850 ngàn Komatsu G300 các bác nhá con này là công suất của nó là 30cc về cho có về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 phân đổ lại đó thương hiệu Komatsu Genawatt nhỏ nhẹ máy móc thì cực kỳ chất lượng luôn rồi một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 lam con này mặt cắt của nó là được um, 30 phân mặt cắt các bác nhá xích là xài xích mini nhỏ gọn trên thị trường bán rất là nhiều đó con máy cưa thương hiệu Hitachi quá là nổi tiếng rồi trên thị trường Việt Nam một con máy cưa bãi Đức các bác nhá con này thì công suất của nó là cũng 30cc 31cc đấy ạ con này giá 1 triệu 950 ngàn cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá làm xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn ạ con này là mặt cắt là được uh, ờ, 30 phân sử dụng 30 phân sử dụng mặt cắt các bác nhá xích là sử dụng xích mini có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác con này là hệ của nó trên thị trường thay thế phụ tùng linh kiện thì rất là dễ dàng luôn các bác nhá nó con này thì hiện tại trên thị trường thì sử dụng rất là nhiều chúng em lại lên sóng giới thiệu cho bác tiếp một con máy cưa Echo Curit 3400 công suất lớn nhất cho phần sản phẩm của máy cưa sử dụng gia đình luôn rồi 34cc là hệ máy lớn nhất rồi các bác nhá Làm con này thì cực kỳ dài luôn ạ Làm con này mặt cắt là được 37 phân Xích sử dụng là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá Và con này thì hệ của nó là có xả áp luôn để giúp cho các bác giật sử dụng nhẹ nhàng của cây máy giật rất là nhạy nổ luôn các bạn nhá 2 triệu đồng cho con máy cưa 34cc tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 đó Cái này thì cân nặng khoảng tầm ờ, hơn 4 kg một tí xíu thôi về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá vâng và bây giờ thì cả chúng em có hai con mẫu máy cưa tay cụt để cho các bác về sử dụng gia đình đây à một con máy cưa Tananka về các bác hay trèo trên cao để cắt tiền tỉa nhánh cầm một tay sử dụng đấy ạ một con máy cưa thương hiệu Tananka 33cc không có tích hợp chủ giật trợ lực giá cực kỳ hữu nghị chỉ 1 triệu 900 ngàn thương hiệu của Nhật Bản cao nhá hiện tại với giá này thì nó ngang với một con máy cưa Trung Quốc thôi nhưng mà về độ sử dụng của nó vẫn như là máy móc của nó thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá em cam kết với đảm bảo cho các bác luôn về cái hệ này thì các bác ăn đứt hệ hệ máy cưa Trung Quốc luôn các bác nhá chỉ 1 triệu 900 ngàn thương hiệu của Nhật Bản đã qua sử dụng rồi nhưng mà cực kỳ bền bỉ và chất lượng và hàng tiết kiệm nhiên liệu cho các bác nữa đó lam con này mặt cắt là được uh, xem này mặt cắt là được 30 phân con này thì có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá tam giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam các bác chọc tô vít vào đây các bác ngoái là tăng đưa trùng xích tăng xích là nó ở phần này các bác nhá và con này sử dụng xích là sử dụng xích mini nhỏ gọn sợi xích nguyên zin của nó thì mát này các bác nhìn qua sợi mát cho nó có khác với cái lại là những những dòng sản phẩm mà hiện tại bán trên thị trường không ạ đó quá là chất lượng đúng không ạ cái này là chỉ có nguyên zin nguyên bản sợi xích này nguyên zin của nó thì nó mới có thì các bác nhá nhưng mà khi mà các bác sử dụng mà hỏng cái sợi xích này thì các bác quay trở lại về xích thường thì vẫn vừa luôn các bác nha không cần phải lo cùng trong lô ngày hôm nay một con máy cưa uh, Tanaka E11 con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác này các bác nào mà thích nhẹ nhàng thì lựa cho em con này có tích hợp chủ giật trợ lực xích sử dụng là xích chung 91 xích chung chung với sản phẩm của máy cưa điện và con này thì uh, ờ, 35 phân mặt cắt cho phần cây lam tăng giảm vẫn là trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá tăng giảm vẫn là trực tiếp trên phần thân lam luôn thương hiệu Tanaka có tích hợp chủ giật trợ lực 2 triệu 050 ngàn Dạ vâng và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật nổ cũng như là test nổ hết tổng cộng một lô máy cưa xích rồi các bác nào mà ưng ý con nào gì ạ thì hãy mạnh dạn và liên hệ cho cửa hàng chúng em các bác báo cho em cái mã nhé cái mã mà cửa hàng chúng em đã đặt trên từng con máy rồi đấy ạ thì các bác đọc cho em cái mã là cửa hàng chúng em sẽ biết ngay các bác muốn đặt hàng con gì hoặc các bác nào mà có sử dụng zalo ấy ạ thì các bác kết bạn qua zalo cho cửa hàng chúng em thì các bác để uh, đặt hàng ở trên zalo cũng được nhắn tin qua zalo hoặc là khi các bác đặt hàng mà các bác chưa muốn chưa biết cách sử dụng của tay máy mình đã đặt hàng em thì các bác kết bạn qua Zalo cho cả chúng em khi mà hàng tới bên nhân viên bưu điện người ta sẽ gửi hàng tới cho các bác hàng tới nếu mà các bác chưa biết cách sử dụng thì các bác gọi trực tiếp qua video qua Zalo thì cửa hàng chúng em sẽ có người giới hướng dẫn sử dụng cho các bác các bác nhá hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên phần cây máy của mình luôn để cho các bác có thể sử dụng một cách nó là chỉnh chu nhất và hoàn hảo nhất vâng và cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác